Có một bạn hỏi rằng, Kính bạch Thầy, con có một người bạn, chúng con làm cùng công ty và chơi rất thân với nhau. Như các cụ hay nói là con cháy cắn đôi. Thời gian rảnh rỗi chúng con thường hay đi chơi với nhau. Trong những buổi đó thường có, có người yêu con đi cùng. Anh làm trưởng một bộ phận kinh doanh trong công ty. Một lần con xích mích với anh ấy, anh nói rằng con không biết cách ứng xử bằng bạn thân của con. Rồi thời gian sau, khi tình cảm dạn nứt bạn thân của con và người yêu và người con yêu lại đến với nhau thế mới chết còn rất đau khổ <clears throat> chỉ muốn bỏ công việc hiện tại để đến một nơi thật xa có thể có thế thì con mới không phải chứng kiến cảnh hai người họ bên nhau con xin thầy cho con lời khuyên để vượt qua được cái nỗi khổ đau này câu chuyện này cũng không phải là là ít đâu các con ạ à. cho nên người ta nói là gì tin bạn mất vợ nhưng mà tin bạn này mất người yêu <laughs> nghe không à, cái chuyện này có đấy con ạ à. đấy đi chơi với người yêu mà lại có cô bạn thân đi cùng rất là nguy hiểm đấy nguy hiểm lắm đấy các con rút kinh nghiệm từ nay nhé nhé từ nay cái này nó dễ sinh ra lắm con ạ à. cái người thứ ba này này người ta thấy mình với người yêu của mình vào khắng khít thân thiết người ta cũng chạnh lòng chứ rồi người ta cũng muốn xía vào chứ rồi người ta cũng muốn chia phần chứ thầy hỏi con làm gì có chuyện ăn đi ba người mà chỉ có hai người ăn một mình ngồi mình ngồi veo ra họ sẽ tìm cách họ chia phần mà chưa biết chừng họ chia được phần nhiều đấy là mình chết nghe không cho nên đấy, qua cái câu hỏi của bạn này các bạn gái rút kinh nghiệm nhé đi chơi với người yêu không nên rủ bản thân đi đi thì đi một hai lần thôi ừ. Ừ. đi nhiều lần ấy, là anh người yêu của mình lại thấy cô bạn của của người yêu mình hay hơn người yêu mình là chết Đấy. thế rồi cô bạn của mình lại thấy người yêu của bạn mình hợp với mình thế là chết lúc ấy là chết đấy mà cái trò thế này này các con ạ à, tính người ta là có mới nới cũ thường hay thích cái mới là thế tâm lý là như vậy nghe không? khi mà đã bảo anh là người yêu của em ấy, cái chữ mà của nhau tức là bị trói vào nhau rồi họ không thích trói đâu các con ạ à, tâm lý ấy đúng không mấy bạn trai này thế cứ của anh là của em họ không thích của em họ thích tự do không bị trói đấy, thế đấy và lúc ấy là nó sinh ra câu chuyện câu chuyện như thế này thế thì bạn này bạn hỏi câu hỏi rất thật thầy nói là đúng là bạn đau khổ thật chứ đúng không đau khổ quá đi chứ ừ. ai bị nẫng tay trên mà lại là cô bạn thân của mình thế này đau khổ lắm Giờ dạ, bạn bảo xin lời khuyên để vượt qua nỗi đau này. Thế thì đây là cái câu chuyện tình yêu, tình cảm các con ạ. Tất nhiên mới chỉ là yêu nhau, chưa phải là đăng ký kết hôn cho nên thực sự các con ạ, à, mình cũng không có quyền gì, không có quyền gì là cấm cô bạn của mình không được yêu người yêu của mình, không cấm được nó. Tại vì là do chính người yêu của mình yêu cô ấy cơ. Chứ chưa có giấy ràng buộc, chưa ký hợp đồng gì với nhau cả nếu có ký hợp đồng thì với vi phạm hợp đồng đấy nó chỉ là chuyện tình cảm có thể anh cũng thề thốt anh cũng hứa rằng anh sẽ yêu em trọn đời yêu em đến ngày răng dùng hết chẳng hạn hứa như thế nhưng mà hứa người ta vẫn bồi hứa là chuyện bình thường lời lời hứa gió bay không hiểu không cho nên vậy thì với bạn gái này thì sao bây giờ bây giờ mà quay lại để dành người yêu về phía mình khó đấy khó rồi nó nhạt đi rồi cho nên thôi ta phải chấp nhận sự thật thầy khuyên với bạn này là chấp nhận sự thật nha chấp nhận sự thật và tất nhiên với người bạn gái đó mình cũng biết người bạn gái đó rồi thế này là biết người bạn gái đó không phải là người bạn gái tốt đâu nha đã biết đây là người yêu của, của bạn mình đi chơi thì mình phải giữ khoảng cách như thế nào nếu người bạn tốt là sẽ biết giữ khoảng cách anh có thể hiện tình cảm với mình cũng phải biết dừng đấy là mình tôn trọng bạn mình thì người bạn gái này cũng là người không phải là người tốt cho nên ấy, mình không giữ cái tình cảm này làm gì cả và thật sự ta giữ thì ta đau ta thấy ta cũng đau cho nên đúng là thầy khuyên bạn này nên chuyển môi trường mới nhé nên chuyển môi trường mới tránh đi Nghe không? Chuyện này ở đời vẫn xảy ra, nó vẫn có các con ạ. Đấy, chân Phật dạy đời là đau khổ là đúng đấy con ạ. Đúng không? Đấy, đang yêu đẹp biết bao, cuộc đời vẫn đẹp sao nhưng mà rồi lại đau khổ ngay. Ừ. Nên Thầy khuyên là cô bạn gái này, người bạn này lên bỏ, chấm dứt luôn với cái anh chàng người yêu đó và cô bạn bạn thân đó thôi luôn nhé không có mình nghĩ là nó sẽ đau khổ đau khổ đấy. đấy và chuyển hoàn cảnh đi chuyển cảnh mới đấy. Đấy. và tất nhiên mình cái thế phải đau khổ thì không phải nói một cái dừng nó hết được ngay nếu mà các con biết tu tập thì nó buông bỏ cái đau khổ nhanh còn không biết thì nó còn dai dứt năm tháng cả năm nghe không đó đấy thế thì phải tìm cách nhé tốt nhất là thôi vào câu lạc bộ tuổi trẻ chùa vàng về đây tu học nó sẽ xả cũng nhanh là nhanh